Mình xin giới thiệu một thiết bị dùng để điều chỉnh tốc độ motor chạy chậm hơn so với bình thường theo như mong muốn 220V đối với motor 220V và có thể sử dụng 110V đối với motor 110V công suất mát 2HP motor các loại từ motor bơm nước cho đến motor quạt máy motor đánh bóng máy sinh tố uh, các loại motor mình có sách hướng dẫn à, cho bên trong sản phẩm đấu nói đơn giản chỉ là trực tiếp như là một cái công tắc đây là mình mình